Giờ dạ, tôi sẽ đóng nắp lại và test chức năng của bếp cho các bạn xem tôi à, sẽ à, thử chức năng đầu tiên là khóa ra khi gió thổi tắt lửa mở ba bếp lên giờ để bớt lửa nhỏ cả ba biết để thực hiện ờ, phá ra khi gió thổi tắt lửa thì từ 5 đến 7 giây bếp sẽ tự động khóa ra kèm theo tiếng viết của bếp có một số bếp thì nó đóng cái gò le tùy theo ờ, một số bếp rồi và cả ba bếp đều khóa ra công tắc vẫn còn mở năng thứ hai là khóa ga khi chó khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai tấm sắt này để thay thế cho hai cái à, đáy nồi thì à, nhiệt độ mà bếp nó phá ra nhiệt độ từ 200 250 đến 300 bếp nó sẽ phá ra các bạn ở nhà sử dụng nồi à, cái à, đá dày thì nó sẽ giữ cái nhiệt độ từ 250 đến 300 bếp sẽ phá ra còn các bạn mà sử dụng nồi mỏng thì nó sẽ tản ra nó không có giữ nhiệt độ được nên các bạn có thử cái buổi không giờ bếp sẽ phá ra được bếp có xuất xứ từ Nhật Bản an toàn tiết kiệm tiết kiệm ga thực tế gia đình 4 người ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá 320 sử dụng được hai tháng gửi tức là một tháng chỉ hơn 150.000 tiền ga sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu Ở bếp thì có ờ, lò nướng Mâm dĩ bằng da nóc Tiện lợi, dễ dàng sử dụng Mở bếp lên là sử dụng ngay Không mất ờ, thời gian các bạn ờ, đốt lửa than Nướng được mọi loại thứ nhiệt độ bếp bên phải của tôi là 220 à. bên trái là 260 bên phải là 270 rồi bếp phi đánh lửa điện tử IC bằng hai cục pin đại nhà sản xuất Nhật Bản á, đặt lên hàng đầu nên khi các bạn mà mở bếp ờ, một bên nó để sử dụng thì cả hai bếp ờ, nấu và nướng đều đánh lửa theo mục đích của bếp thì để đốt ga nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam sống không mà Như pin con ngó, con thỏ dùng được 15 ngày Panasonic hay Toshiba ấy, thì dùng được 30 ngày pin gì kém chất lượng các bạn nên tránh ra thì shop có bán và tặng kèm theo pin sạc sử dụng thì được 3 4 tháng mỗi lần sạc độ bền của pin thì à, được từ 2 đến 3 năm giúp quý khách không có tốn chi phí để mua pin nữa bây giờ biết bên ờ, trái tôi đã khóa ra tiếp bên trái bên phải là 280 rồi không bao lâu nữa nó bếp sẽ phá ra thì à, kèm theo à, pin thì có cọng dây dài cọng dây sạc dài 3 mét tiện lợi các bạn cắm sạc ở bên hông bếp thì tôi có làm cái đầu chờ để các bạn à, sạc pin trước khi à, giao bếp thì à, bên tặng hoặc bên bán là shop sẽ có đánh dấu cộng dấu trừ dấu trừ thì các bạn à, đeo trong còn dấu cộng thì các bạn quay bên ngoài kèm theo pin thì một cái lò xo này đó bạn chỉ móc vào đây nè đây bên shop có làm cái lỗ sẵn đó. rồi bếp bên à, phải đã khóa ra nhiệt độ là 270 tắt giảm phòng mở rồi tôi sẽ lấy hộp pin này đúc cục pin này cho các bạn xem muốn ờ, biết ờ, pin còn yếu hay pin còn đầy các bạn theo nghe cái nhịp lửa của, của đánh đánh lửa này nè như vậy là pin còn đầy mà còn mà cái nhịp đánh lửa yếu yếu dần thì pin pin hết lúc mà các bạn cắm sạc vô thì pin nó hết thì nó chuyển ờ, nó màu màu đỏ gì còn mà lúc pin đầy á thì nó chuyển qua màu xanh các bạn vừa xài vừa sạc vẫn được mà mỗi lần sạc thì 18 ờ, tiếng shop thì có bán thêm quanh ga hiệu 50 lít ba bốn năm mét bánh ga này mang à, công nghệ của Nhật nhưng mà sản xuất tại à, khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đặc biệt dòng bếp ga bên shop rẻ hơn khuyến mãi thì có à, phân khối, công tắc gan chiên thoải mái không lo bị tắt lửa bếp ở những nơi khác bán thì không có chức năng gan chiên này shop rẻ hơn khuyến mãi thì bảo hành một năm cho sản phẩm bếp ga một đổi một trong vòng 10 màn 10 ngày đầu nếu bếp có lỗi thì liên hệ qua Facebook Zalo của anh Nam 0909 306 149 cửa hàng bếp ga tại các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ với anh Nam qua Facebook Zalo 0909 306 149 để coi để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý. Các bạn mà xem trên YouTube hay trên TV á, thì có thể đọc vào remote để tìm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm nhiều video thử bếp nội địa của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký vào nút subscribe ở bên dưới của video để đón thêm những video thử bếp vào ngày mai và đừng chia sẻ cho các bạn mình cùng xem. Buổi live à, bếp của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn lại các bạn buổi live bếp tiếp theo. Chào các bạn.